bài tập Thì ở đây chúng ta sẽ đi vào từng ví dụ một Ví dụ đầu tiên là tính các giá trị lượng giác của góc các góc sau Góc đầu tiên Đây phần A đây Phần A gồm có 3 góc 15 độ 75 độ 105 độ Tính các giá trị lượng giác Vậy chúng ta đi tính sin của 15 độ Cốt của 15 độ Tang của 15 độ Và cô tang của 15 độ Đúng không? Tương tự đối với 75 độ Đấy. Ví dụ số 1. Phần A nhá. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ xét cung 15 độ. 15 độ thì ở đây tính đầu tiên sin của 15 độ có không? 15 độ không phải là góc, không phải là cung đặc biệt, đúng không? Do đó chúng ta không thể dựa vào bảng giá trị lượng giác của các cung đặc biệt Vậy chúng ta phải làm như như thế nào? Thì đây các em để ý này, 15 độ thì chính là bằng 45 độ trừ đi 30 độ. Đúng không? Mà 45 độ chúng ta biết này, 30 độ chúng ta biết này, đúng không? Nó là đặc biệt. Vậy chúng ta sẽ đưa về thành là sin của 45 độ trừ đi 30 độ. Đó, áp dụng công thức đúng chưa? Sin của A trừ B sin A sin 45 độ Cốt B, cốt của 30 độ. Trừ đi, đúng chưa? Sin B, sin ở đây là 30 độ. Nhân với cốt của 45 độ. Đó, thì nó sẽ là bằng gì? Chúng ta sẽ có sin 45 nó sẽ là bằng căn 2 trên 2. Cốt 30 là căn 3 trên 2. Vậy chúng ta sẽ là căn 2 trên 2 này. Nhân với căn 3 trên 2 này. Trừ đi Sin 30 là 1 phần 2 này Nhân với cốt 45 vẫn là căn 2 trên 2 này Đó Thì anh này là căn 6 chia cho 4 Anh này là căn 2 chia cho Chia cho 4 Vậy nó kết quả là căn 6 trừ căn 2 và chia cho Chia cho 4 Ok chưa? Đấy, vậy là sin 15 độ chúng ta đã giải quyết xong. Tương tự đối với cốt 15 độ, tang 15 độ và cô tang 15 độ cốt 15 độ. Cốt 15 độ thì chúng ta cũng làm tương tự 45 trừ đi 30. Đó. Cốt thì là cốt cốt xin xin dấu trừ, đây trừ thì đây sẽ đảo thành cộng. Cốt của 45 nhân cốt của 30 cộng với sin của 45 nhân với sin của 30 đó thay vào